quay đi ba ba nói chuyện với con mắm đấy rồi khoan để con chuẩn bị tinh thần giờ có mới có cơ hội nhìn kỹ <laughs> đó thấy vui không đó chạy ta xe đạp điện lên dốc lên bậc thềm té cái đuổi chạy cũng được một đống luôn chưa mà bà chưa có làm gì hết à <laughs> gì vậy gì vậy khen đó <laughs> chưa <laughs> rồi kêu em thơ em tâm mỹ qua coi chị ha rồi được rồi rồi để ba chích thuốc màu vàng vàng vô nữa nè giờ mới sắp này sắp kia này để để cho nó khô ra đi đó lấy ghê quá đó đi ha cắt nghĩa đủ thứ ha té nhẹ nhẹ chị đó rồi có rút kinh nghiệm được không ừ. đó rồi nó xích cái thuốc uh, không quay Sao vô quay hai mà không thấy đường đó thấy ghê không đó mày chạy ngoài da mà mẹ dạ, không? Dạ, một đống mỡ luôn á đó. đó một đống mỡ ghê mới mỡ chứ là cái gì Hôm nay ngày 15 tháng 1 2022 nha Vậy con nghe cái mùi cô sẽ về Đó sinh ba đi chơi Bạn xong rồi về đi dưới phơn Rồi lấy xe đạp điện chạy té cái đùng Rồi sao rồi hết thúc tiền mình đi coi Mâm kiều Ta bị mà còn vui quá ha à, Mâm kiều đó đó bye bye đi đi cốt nữa là cốt cho phép rồi năm mười qua ba ba phút kia nữa